như tôi đang ở trận địa thì tôi mới nói là nó chết nó rồi thương nó quá không lấy được nó Xin à, kính chào quý vị và các bạn. Theo bước chân người chiến sĩ chúng ta sẽ tiếp tục mạch chuyện của những chiến sĩ tiểu đoàn 5 kiên cường trên đất Lào Cai. Tôi xin trân trọng giới thiệu một cựu chiến binh, anh Nguyễn Xuân Lừng. Và bây giờ là câu chuyện của cựu chiến binh Nguyễn Xuân Lừng. Xin mời anh. Vâng, thưa chị và toàn thể các bạn, tôi tên là Nguyễn Xuân Lừng. Tôi làm y tá của đại đội 3 tiểu đoàn 5 thị đội Lào Cai lúc bấy giờ khi chúng tôi ờ, ở đơn vị là thuộc C3 là nơi đầu sóng ngọn gió nơi đầu tiên mà Trung Quốc tấn công hôm đấy tôi vẫn còn nhớ rõ là lúc Trung Quốc bắt đầu tấn công lên chúng tôi là 5 giờ 30 đến đến quãng độ 6 giờ thì khi mà cái tiếng Trung Quốc có tiếng kèn đầu tiên khi dục quân thì lên thì chúng tôi cái trận địa chúng tôi nó vòng nó như này nó vòng vòng cua theo kiểu hình hình bán bán vần ờ, vành tròn thì bên tả này là là bên của anh yêu anh Hoàng và Ngọc Yêu bên này là anh anh uh, Thành cũng người Văn Yên thì lên đầu tiên là Trung Quốc lên phát thì nó ném lựu đạn phát thì uh, anh Thành bị thương ở cái phần này đại đội uh, trưởng Xuân thì bảo là Ờ, Trung Quốc lên rồi và anh thay bảo có thương binh thế thì tôi tôi là y tá mà tôi mới chạy xuống xuống cái thì xem đồng chí Thành bị này thì tôi bảo tôi xem cái xong này tôi lấy bông nó bây giờ nó hồi đấy nó không có như băng gâu đâu hồi đấy là chỉ dùng bông xịt vào đây xong một lúc là nó chỉ bị thương rất là nhẹ ngoài phần mềm thôi để nó khô lại thì tôi bảo đồng chí vẫn chiến đấu được tốt thế tôi và anh anh Trần Thiên Trần Thiên Thai tức là đồng chí chính trị viên đại đội đồng chí này là còn có một cái thành tích chiến đấu từ trong Nam từ trong chiến trường với lại Campuchia đồng chí dạy chúng tôi rất nhiều về các cái, cái chiến đấu thế thì sau đó sau đó thì tôi quay về quay về thì lúc ừ, được một lúc sau thì Trung Quốc nó lên rất là đông lên đông thì bắt đầu mới biết đồng chí Âu đang chiến đấu ở dưới ở cái dưới cái khu vực là cái cái bên cái mép ngoài ngoài của cái sân bóng khu vực mà cái cái cái, cái gốc của cái cái bụi nứa đó Đấy. thì một lúc đến hết một cái lúc sau nữa thì Trung Quốc không lên được nữa thì bởi vì là cái sức đề kháng của của quân ờ, chúng ta đã chiến đấu rất là anh dũng trong khi đó có cả đồng chí yêu đấy thì là ừ, địch đã bị đẩy lùi xuống thế khi tôi đi tôi lại đi xuống thì lúc ấy là tôi xuống thì tay tôi cầm một khẩu súng và tôi vẫn có băng đạn và cái cái cái cái cái, cái hộp cứu thương tôi đeo ở bên bên bên bên bên phải này thế cái băng đạn của tôi đây và tôi có lúc kia tôi có bốn quả liệu đạn đấy bốn quả liệu đạn thì khi tôi mới đi xuống cái gốc cây sồi đến xuống gốc cây sồi thì tôi mới vừa xuống cái thì thấy một thằng Trung Quốc nó nó nhảy lên như này tôi mà nó giáp mặt với nhau chỉ chỉ bằng khoảng độ 4 mét thôi chưa đến 4 mét đâu cái lúc cái chỗ đấy chỉ, chỉ không đến 4 mét bởi vì khi chúng tôi đào hào là hất lên mà hất lên thì nó có cái kiểu như là cái dốc ấy thì nó chạy lên cái thì nó nhìn đi tôi là nó chạy xuống nó chạy xuống thì tôi mới quay lại tôi quay lại tôi định quay về thì tôi nghĩ nào tôi lại rút chốt tiệu đạn ra tôi mới ném rút chốt tiệu đạn ra thì tôi tôi chẹt phát thì tôi mới ném xuống ném xuống xong tôi rút tiếp tôi ném xuống hai tiếng nổ rất là to bởi vì mình ném chắc là nó chỉ gần ngay ấy bắt đầu thấy nó kêu thấy trung quốc nó kêu rên lên ô xong nó kêu to ô, ô, ô. thế nó kêu như thế nhá con không phải một người đâu mà lúc cái cậu hai ba kiểu hai ba tiếng ấy nó kêu thế xong tôi về tôi lại quay lại tôi lại đi về quay lại về hầm cứu thương tôi mới sách tôi bảo đồng chí huyến liên lạc tôi đi đi xuống đây thế tôi mới sách cái ngày xưa mà có cái AK cái cái mà người ta để AK cái cái nó gọi là cái um, nhựa cái thùng nhựa mà để, để súng AK sau khi chúng tôi lấy AK bỏ ra xong tôi tôi làm cái xô sách nước từ dưới chợ để lên chốt đấy thì à, tôi mới cho liệu đạn mà lúc ấy là liệu đạn có hai loại liệu đạn tấn công và liệu liệu đạn phòng ngự thì cái cái liệu đạn nhỏ ngắn cái chuôi ngắn nó như thế này này liệu đạn gan thì tôi mới đúc vào đấy là độ khoảng độ bảy tám quả tôi mới sách sách xuống đấy sách xuống đấy thì vẫn thấy chưa thấy có gì cả rất là im à, thằng thành ông, ông đồng chí thành thì đang bên này đồng chí yêu thì cũng cũng là ở cái chỗ cái ừ, hầm của b b một mà ông chú ông yêu này là là a trưởng của a 2 nhưng hầm b 1 hầm đó là anh dương trung kiên người đại từ bắc thái là chỉ là là trung đội trưởng thì lúc đó anh cũng ở đấy thế em mới bảo ấy ơi em đi xem ra một vòng xem có ai làm sao không thế đi ra đến đấy thì mình mình vẫn thấy nó xì xồ mình đến đấy bởi vì mình đã vừa gặp nó ở đấy thôi mà thế là ra là nó đang tên đang lên nó đang bò lên khi nó bò lên rồi thì lúc ấy có quả nào là tôi tháo ra tôi đứng chỗ này ném một tí tôi chạy sang chỗ này ném tôi chạy vòng sang cái chỗ ông thành này tôi ném hết ném hết cái đấy thì tôi quay về thì là là là là về về cái tuyến hào bên trên như thế này này tuyến hào bên trên đấy thì là là tôi mới à, đứng ở đấy thì đại đội trưởng ông ờ, Xuân cũng đứng ở đấy tay đại đội trưởng cầm một khẩu súng cang tư như này thế thì đi ra đi vào thì tôi quay lại hết cái chỗ cái hầm cây chọc thì gặp đồng chí tức là đại chính viên đại, à, đại đội là ông Trần Thế Thái ông bảo nên nhớ nhá không được đứng ở đâu lâu anh phải di chuyển như như này như này để địch nó khi nó phát hiện ra mình là nó ngắm thì mình đã đi chỗ khác rồi thì mình sẽ không bị bắn tỉa mình sẽ không bị chết đấy là khi anh anh ấy truyền lại cái từ nói lại cái cái cái cái cách đánh của chúng tôi đấy thì thường là mình cứ lên này lên này thì cái lúc mà nó vẫn đâu đã buổi chiều lúc đến đến trưa rồi nha trưa thì nó nghỉ Trung Quốc nó rất buồn cười trưa nó nghỉ ấy nghỉ trưa nó anh đấy thổi kèn nghỉ thu quân nghỉ nghỉ xong chiều lại đánh tiếp lại thổi kèn nó cứ thằng khuê thằng khuê tức là nó nó hô tiến lên đấy là thằng đấy nên khi mà cái nó bân lên đồi chè kia nhá thực ra nói lúc đầu mình ném lựu đạn thôi lúc sau thì mình đứng ở trên này thì bắt đầu anh anh Tuấn gọi là anh anh Tuấn Tuấn Lác ấy thì cũng ra đấy cùng tôi thì mình gầm cái cái khẩu súng như này mình thấy được một thằng nó bò lên ở cái cái cái mấy cái gốc chè đấy bắn một phát đầu tiên ấy thấy nó cong mông này lên mình mình lúc ấy nói thật là bắn thấy nó cong lên xong mình phải nhắm mắt sợ quá sợ nó chết mình thấy thương thương ấy kiểu ấy, nó cong lên hai chân nó cứ đạp đạp thế mà chẳng biết tay làm sao vẫn cứ diệt thêm cho ba viên nữa thấy nó thẳng đừ ra thế là xong một thằng khác chạy lên cầm cái cái cái thắt lưng này nó ấy vào cái thắt lưng của nó ấy, lôi phát xuống giật xuống thế xong nó nhảy lên nhảy lên thì kể cả lúc ấy cái anh tuấn lát cái anh huy bắn thì nó mới chưa ngã thì đã có một người khác của nó lôi xuống rồi bởi vì nó nó dùng số đông quá nó lên như thế thế sau đó thì tôi mới quay lại thì lúc ừ, buổi chiều bắt đầu sầm sầm tối rồi thì anh anh kiên ừ, lúc ấy anh kiên anh dương trung kiên trung đội trưởng anh không nó liền đồng quá không biết làm nào nữa thì anh ấy cầm kép khẩu rbd vào đây anh nhảy hết nhảy lên trên trên trên trên trên có chừng mất đầu đấy không, vâng, không. đứng lên là mất đầu ấy vâng, không đang kể nhảy lên trên trên miệng hào chạy trên trên cái sân vận động trên à, sân sân bóng ông anh kẹp này nhìn nó đổ trung quốc ấy nhìn nó đổ hai thằng ba thằng năm bảy thằng không này anh bị bắn vào đây bắn vào vào vào anh anh anh kia này anh đừng đừng mở ra đi chứ không không không không mở anh anh kia này anh bị bắn vào cái cái đầu tức là xương gãy cái xương xương xương xương hai cái xương đùi này thế anh ấy cũng nằm sát cũng sát cái cái mép hào thì anh em mấy lần ra lấy nhưng không lấy được bởi vì khi nó chiếm được cái cái chỗ mở cái cái búi búi nứa của ông ông ông lúc ông yêu ông ở đấy ấy là nó chiếm được cái búi nứa rồi thì nó lại lắp luôn một cái khẩu bắn tỉa cái thằng đấy nó nó bắn tỉa thế là nó mới bắn tỉa ông ông thanh ông thanh thanh cũng người văn yên ở chỗ nhà ông nhiều này vừa ra đâu đâu nó bắn một phát xuyên từ đây vào đến đây đấy, nó giữa rãnh não nhá thế tôi mới lôi ra tôi băng bó tôi đưa xong lại đến anh kiên thì máu của anh kiên khi đồng đội nó lôi được ra cái thì tôi ra kịp thời là máu của anh kiên từ đây hết cái áo này của tôi xuống hết cái cái quần này để đưa được một bệnh nhân à, đưa được một thương binh về cái hầm của mình đấy là rất là khó thế xuống đến hào tôi chỉ băng bó tạm qua rồi thế xong đưa về hào mới băng lại mới nẹp lúc ấy thì lại nẹp vào bởi vì thấy gãy lìa chân rồi thì nẹp vào thế và tiếp đó thì báo cáo ông chính trị viên là anh ạ trường hợp này phải cho đi về về tuyến sau ngay không có thì là sẽ bị chết thì à, đại à, chính trị viên đại đội cho anh em cử anh em đưa khênh anh kiên để về thế chúng tôi lại ra tiếp tục chiến đấu thì lúc đó là anh thanh anh thanh người con ông tân lập giám đốc của à, của, của ngày xưa gọi là mộc đức ấy, cửa sở mộc yên bái ấy, thì anh bị bắn thằng viên nó bắn xuyên đây hai viên xuống đây thế tôi lại ra khi anh em ấy tôi lại ôm này tôi kéo vào thế là tôi bị lùi vào này và cứ kéo kéo kéo anh ấy về về hầm cứu thương thì cái lúc ấy không kịp bằng nữa bởi vì nó lên thì không bằng nữa thế là cứ kéo thế kéo về về nên máu nó mới lúc anh chết rồi mà có băng cũng chẳng chẳng băng được nữa nên tôi thôi kéo về kéo về để hầm đấy thì lúc ấy là anh anh thanh nằm trong anh à, anh anh à, anh thanh mà bị bị bắn vào vào đầu này thì nằm trong còn anh anh à, thanh chết hẳn thì tôi để ngoài cái hầm cứu thương tôi ấy thì là sau này tôi anh thanh anh cứ rên hoặc anh cắn anh cứ cắn cái tay này Đấy. thì tôi lại quay ra quay ra nữa thì đại đội trưởng đang đứng đang đứng thì bảo đại đội trưởng đứng đứng lâu ở đấy thì thấy xoáng một phát thôi nhìn ra cái đầu này này cái hạ cái đầu này nó bay cái trên này thì còn mỗi cái hàm dưới thôi ngồi còn cái cái cái cái cái cái, cái mảnh sọ thì cái cái cái hào nó chả bên trên này nó chả là là đồi không thế tôi ra thì mới thấy nó có một cái mảnh sọ chỗ này thế còn khẩu súng thì không thấy đâu mình bảo mình tìm khẩu súng này để cầm về để nếu mà chiến đấu mình dắt ra túi để chiến đấu nhưng mà tìm không thấy khẩu súng lục cái đâu cả khẩu súng ngắn đâu k tư đâu cả thế là thôi cũng lôi anh về lôi anh về thì báo cáo anh anh anh thai anh thai bảo thôi chôn giờ chôn thế là đem anh à, anh thanh mình anh anh anh Xuân đại đội trưởng ấy chôn thì tôi lấy luôn cái tăng võng của tôi bó mỗi anh bảo bảo anh uh, trường anh ừ, mai văn tói này là mới lại uh, lúc ấy còn uh, cả anh uh, tuấn lạc đó đưa xuống dưới dưới dưới dưới dưới nhà bếp ấy lúc ấy đưa xuống nhà bếp đào đây chúng mày xuống đào tí các xuống tao kiểm tra thế xuống đảo mới đào được có đến này thôi không đào nữa bởi vì là nó cũng vội thế là cho hai người chôn vào đấy thế mới lấp vào đấy xong tôi bảo ừ, thằng ấy mày nhớ nhá mày lấy cho tao cái cái cột đá to to mày đậy vào đấy cho tao để để nếu mà mình quay lại mình còn biết không người khác người ta còn tìm thấy ở đấy thế là chúng tôi quay lên quay lên thì thì hết cái kiểu lúc cái tầm nó tầm 5 giờ là Trung Quốc lại thổi còi cái là nó không chiến đấu nữa nó không nó nó, nó không chiến đấu nữa đâu nó nghỉ à, nó lại thế cơ thế thì cả một cái đêm hôm ấy thì chúng tôi là cứ trần cứ thức và cứ cứ, ấy thôi để xem nó có lên không nhưng nó không lên đấy cả một cái đêm nó không lên thì lúc ấy thì tôi lại hầu như là lúc đồng chí đại đội trưởng mất ấy thì anh châu anh mới lên thì như đồng chí thai thì đồng chí cũng mãi là là lo cái b 3 lo về ấy về đi, đi với anh em động viên anh em thì tôi lại lúc khi tôi bảo thằng lúc kia là anh nuôi nó thuộc là vẫn a của tôi mà tôi mới bảo anh hùng mấy anh anh mai văn tói mình xuống dưới kia mày xem còn cái gì nấu được mình nấu đi thế là nấu um, để, lại nói tiếp là trước khi mà mà Trung Quốc nó thổi kèn thu quân để nó không đánh nữa thì cái lư cây chỗ mà cái lúc nãy tôi vừa nói chuyện đến cái cái cái gốc của cái cây bụi nứa ấy mà có thằng Trung Quốc nó ngã nó ngầm nó nó bắn tỉa thì lúc đó là anh Châu anh Châu đấy là lúc ấy anh ấy là đại đội phó anh ấy cầm cái khẩu B40 anh ấy bà, chúng nó mấy người anh em bọn tôi mới bảo ờ, nó ở đấy nó bắn ra thế anh Châu bảo thôi được rồi mày yên tâm thế là anh Châu anh lắp một quả B40 anh bắn một phát vào đấy một phát vào đấy thì cũng chưa thấy gì gọi là nổ ở chỗ khói um lên chưa gì xong anh lắp tiếp anh lại bắn tiếp phát thôi thấy coi như là cả một cái khẩu súng cũng bay hẳn lên như thế này thôi thì à, mình bảo thôi thằng ấy thì chết rồi mà chết cũng đáng mày bắn <laughs> quần của tao chết mẹ mất hai người đỏ thế là mình nghĩ bụng thế thế, thế nghĩ thế, thế xong là ừ, một lúc sau thì là đến giờ mà tầm tầm tối là như 5 giờ là Trung Quốc nó thổi còi thu quân đấy thì là ờ, và tiếp đến tối hôm thì không có gì đến sáng hôm sau thì cũng là năm rưỡi đấy, đến 6 giờ nó lại thổi còi nó lên lên lần này nó lên là hầu như hình như là nó có quyết tâm lên để nó chiếm được chốt thì y như thẳng nó lên và nó chiếm được hết toàn bộ cái chốt cái cái phần phần hết phần sân bóng hôm qua nó mới chiếm được cái phần của cái gốc của cái từ cái cái cây um, cái búi nữa và đến cái chỗ chỗ cây sồi to thôi còn hôm sáng sau nữa nó tiến một phát nữa nó lên được hết là nó thu sân bóng thì chúng tôi tôi chỉ còn mỗi cái cái phần chót ở bên trên này nữa thôi và chiến đấu cùng cùng nhau chiến đấu bảo vệ đến đến ờ, tận ờ, tối hôm đó tối hôm đó thì trước khi mà mà mà chúng tôi được rút ấy thì, thì ờ, tôi vẫn còn một cái thương binh là anh anh thanh anh bị bắn vào đây thì anh vẫn chưa chết thì mình không dám mấy gì cả mình vẫn vẫn phải lo thế thì báo cáo anh thái thì anh thái bảo thôi được rồi sáng ngày ra thì bây giờ chúng mày chưa chưa chưa ấy được vẫn phải chiến đấu đến đến cũng lại chiến đấu cũng cầm cự như như vậy nhưng mà hôm sau thì nói chung là anh em chúng ta chiến đấu là rất là là anh dũng Trung, Trung Quốc cũng chết nhiều tôi không muốn nhắc đến những cái đó nữa và tôi kể tiếp đến cái cái đoạn là đến buổi chiều hôm sau Trung Quốc nó bắt đầu nó gần như chiếm được hết cái trận địa của chúng tôi thì là cũng tầm tối như này thì à, anh Châu bảo thôi bây giờ ừ, thủ trưởng thai ở lại đây một tí thì còn ông Lừng ờ, ông uh, Tuấn ông Trường ông uh, Tuấn nữa tức là ông Tuấn người Lục Yên đấy đưa cái ông Thanh này về thì lúc ấy thì tôi lại có bé bé thôi nhưng mà tôi lại là mình cứ nghĩ mình là y tá thì mình phải cõng bệnh nhân cõng thương binh nghĩa là mình mới cõng thì có mấy ông đi theo sau thì sách súng đi theo sau thì xuống theo cái đường xuống cái trại giam trại giam ừ, của của công an tỉnh chứ chỗ K30 vào ấy xong đi ra đến đường sắt thì ra đường sắt lại thấy Trung Quốc ở đấy rồi thế bọn tôi thấy nó chỉ so như buổi tối là nó không đánh nhau đâu thế chúng tôi lại quay lại lại đi và đi về đến tiểu đoàn thì giao cái cái xuống đến chỗ chỗ chỗ soi mười này thì giao cái đồng chí thanh này cho cho cho uh, dân quân người ta th tải thương ấy thì chúng tôi mới quay lại thì quay lại đang định quay lại đến qua cái ấy thì gặp thủ trưởng minh là cái ông ông minh là chính trị điện phó cái ông giản là chính trị viên ông bảo thôi là tất cả tiểu đoàn rút hết rồi và anh em mình rút thôi thế là uh, hỏi thế bên kia thì chỗ anh ta anh thai mà anh châu đã được lệnh chưa thì thấy nói là được lệnh rồi nhưng mà sau này về thì để mới biết là là bên chỗ chúng tôi là mất liên mất liên lạc bởi vì anh Hùng Miêu là lúc đó anh Hùng Miêu là anh đã anh là là là, là máy hai watt mà anh cũng rút rồi thế cho nên là chúng tôi à, anh đến cũng tối hôm ấy nhưng tối hẳn ấy thì anh anh Nguyễn liên lạc này anh Thai này anh Châu là rút sau cùng là để ông Thủy đồng chí Đỗ Thủy này, này cũng cũng sau mới rút đồng chí Đỗ Thủy là sau cùng đấy đồng chí còn ở lại không biết là là thế nào còn đồng chí Thi Thi Thi Toản ấy thì là uh, cũng ở lại như chiến đấu thì đồng chí cũng là bị cuối cùng bị nó bắn chết ngay từ từ khi mà cái cái cái lúc mà chập tối thì lúc ấy tôi cũng không biết được là khi nó nó ấy rồi thì là là tôi không không không không ấy được nữa nhưng mà tôi biết được là chết ở cái chỗ đấy và không lên lấy được thế thì tất cả chúng tôi là chết từ đầu đến cuối giờ thì ngày mai nếu mà đi được đến nơi tôi thì tôi sẽ chỉ cho từng từng người chết một chúng ta sẽ có 7 vị trí 7 vị trí ở đấy tôi là người đồng không phải nói là đến đến đến nhìn thấy tận mắt các đồng đội mình chết nhưng không vào được nó lên nó nó nó nó, nó ở bên kia nó bắn như thế mình bò làm sao mà lấy được thôi vậy ngậm ngùi bỏ lại đồng đội sau đó khi một tháng khi mà Trung Quốc rút ấy thì chúng tôi lên thì một số ờ, như đồng chí Hóa là bị lấp chỉ còn mỗi cái cái cái đầu gối này lên thôi thở mỗi đầu gối đồng chí Thi thì rồi rồi nó ở đây ở đây và uh, chúng tôi mới mới bảo nhau là thôi tôi mới bảo đồng chí sai hoàng văn sai người của ngoài a văn yên đi rồi thôi giờ mày như này anh em mình bốc bốc nhưng mà tôi còn chê bảo là không được bỏ sót một cái gì nhá nhớ đấy một cái tay ấy, tôi còn chưa à nếu mà mày bỏ sót tôi nó về nó đòi mày chết thế là mình cũng cũng vừa đùa vừa vừa dọa nó thật nhưng mà thế là anh em bọn tôi đem về đem về mới đem xuống cái cái cái bãi ấy của cuối của ga ga ga ga ga mình đây này ga ga phố mới này cái bãi ruộng mạ chúng tôi chôn tạm thời ở đấy thế là đem hết về đấy chôn tạm thời đấy sau này là uh, tỉnh ừ, lào cai đem đi đây và gia đình người ta lên người ta lấy đi thì như nào thì ờ, tôi sau này tôi không biết nữa thế còn ừ, từ đầu đến cuối và những đồng chí nào chết đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in mặc dù là bây giờ có nhiều sự thay đổi bởi vì sau khi chúng tôi không chốt được cái chốt 206 đến 207 nữa thì chúng tôi lại chuyển sang khu vực là chốt ở bên à, ngã ba bản thiệt chỗ cầu sọc bây giờ ấy thì cái khu này thuộc cái tiểu đoàn 7 của trung đoàn 124 người ta chấn giữ và người ta cũng đào hào lại và người ta cũng sửa chữa cho nên là bây giờ nó cũng có nhiều những cái thay đổi nhưng tôi tin chắc rằng ngày mai khi lên đến đến nơi mà mà chúng ta ngày mai đi thăm lại chính trường xưa tôi sẽ chỉ được cho các anh các chị và mọi người thấy được từng nơi mà đồng đội tôi đã nằm xuống ngoài ra đến giờ phút này nhiều lúc tôi vừa rồi về nhà đồng chí hóa anh em tôi tổ chức về nhà đồng chí hóa tức là đồng chí vừa là quản lý của đơn vị tôi là y tá đồng chí là quản lý đồng chí chết đầu tiên nhất là người đầu tiên chết sau khi phục vụ mà ông thành bị thương là đồng chí bị chết đầu tiên nhất đồng chí lúc ấy đồng chí là đồng chí bảo với tôi là sinh năm 54 nhưng mà trong hồ sơ là sinh năm 56 thế thực ra thì anh em vừa làm y tá mới hàng ngày giao ban với ban liên lạc với nhau thì tôi cũng à, xin kể đến đây là là hết thế không muốn kể các cái trận sau nữa bởi vì là anh em đã kể rồi mà góp ý với góp ý với đồng chí lừng là đồng đội mình là hy sinh vâng. chứ không phải chết vâng vâng đồng đội hy sinh nhưng mà lúc lúc đấy thì thực ra nói bây giờ đến bây giờ mình vẫn ngậm ngùi mà mình nói là nó chết mất rồi thương nó lắm thật sự đấy có chiến đấu có gặp có có thực tế chiến đấu mới thấy được cái cái ngậm ngùi của nó tôi nói nhá ba à, hai ngày ba đêm chúng tôi chỉ có chúng tôi chỉ có một một nắm cơm và một quả trứng bởi lúc cái bảo hùng hùng bây giờ nó vẫn sống nó nhà nó ở, ở, ở văn yên mình sống bên đấy bây giờ mày đem lên đây hiện nó nắm nắm này vậy chứ lúc ấy làm gì có cái gì đâu nắm này tay tôi vẫn cầm tay máu này nhưng vẫn cầm vẫn phải ăn bởi vì đói thì phải ăn lúc chiến đấu có nghĩ gì chuyện ăn uống đâu nhưng ngày hôm trước rồi ngày hôm sau phải ăn trước đấy thì là là không có cái gì khác chỉ có một tí cơm nắm vào để anh em ăn thế thôi thế là chia mỗi đứa một nó sạch một cái xô đi cứ phát mỗi ông một quả trứng và một uh, uh, nắm cơm mà còn không có muối bởi lúc nó có chấm được muối đâu bởi lúc nó vội trong chiến đấu trong chiến đấu cái gì cũng khó cái gì cũng thiếu thốn cái gì cũng là không phải lúc nào cũng sẵn được cho nên là đến giờ phút này nói thật lại với chị là đúng là hy sinh vì tổ quốc thật nhưng mà như tôi đang ở trận địa thì tôi mới nói là nó chết nó rồi thương nó quá không lấy được nó Đấy. sau khi lê, lấy được xác các đồng chí ý về chôn dưới này thì tôi trước khi lấy tôi vẫn gọi để tôi lúc ấy tôi cũng nhiều tuổi hơn anh em để tôi trước khi đi cơ bộ đội là tôi đã công tác ở bệnh viện tỉnh yên bái là 3 năm tôi làm ở ngoại sản ở tỉnh yên bái là 3 năm mà thế nên tôi cũng cũng cũng biết được những cái gì đấy là ừ, thôi thì cũng gọi hồn anh em là hôm nay bây giờ tao đòi đào mày về có gì vậy và em về thế này tôi tôi cũng khô cũng gọi ơi mày ở đâu về đây nói rất là thoải mái chứ không không như các thầy hả tôi cứ nói là thôi mày ở đâu thôi về đây rồi chôn mày ở đây rồi về đây nhập ở đây nói thế đó. thật vô tư thật là, là dân dã dạ. thế nhưng mà tôi nghĩ thế cũng là một cái đồng tiền vâng xin cảm ơn chị và các anh các chị vâng cảm ơn vâng. à, đây là cái đoạn hào mà chúng tôi chiến đấu thì à, thủ trưởng xuân tức là đại đội trưởng xuân đứng chỗ kia cái hô bắn ở đây tôi đứng ở đây thì tôi bảo thủ trưởng xuân là thủ trưởng ơi đứng đứng đấy cái thì thấy chớp một cái thì là thủ trưởng xuân hy sinh luôn khi thủ trưởng hy sinh ngồi xuống ngồi xuống hào như này cái thì đồng chí yêu là chạy từ dưới kia lên thì đồng chí yêu lấy cái áo chùm vào đầu của đồng chí xuân thế mới kéo vào đây thì tôi tôi ở đây tôi chạy ra cái nữa là hai anh em kéo đưa đưa đồng chí xuân vào hầm cứu thương thì lúc đó là là đồng chí Xuân đã hy sinh rồi Vâng, đồng chí Xuân chết mà hy sinh ở chỗ kia ạ. Chỗ kia, mày chỉ đi. Chỗ kia. Đây đây chỗ này. này. Đấy. Được rồi. Nhưng mà à, anh cho lại à, cho hỏi lại cái ngày giờ mà lúc đó là là à, lúc lúc anh Xuân mất cái chỗ bắt đầu mà lúc anh Xuân mất là tầm độ khoảng 2 giờ đến 3 giờ bởi lúc chúng tôi chiến đấu không không xem được đồng giờ giấc như tôi ngày 18 ngày 18 tháng 2 năm 79 không, 2 giờ, 2 giờ đến 3 giờ. 2 giờ đến 3 giờ chiều ấy. À. Còn lúc trưa lúc gần sáng ấy, trưa đấy gần trưa thì đồng chí Thanh bị bắn ở đây, cũng bắn đứng cái chỗ kia bị thằng Trung Quốc nó bắn từ trên xiên qua đây. À, kia à, kia, kia là, là là sân bóng đây này, sân bóng ngay chỗ này. Vâng. Vâng, chỗ sân bóng bởi chỗ này là điểm cao của chúng tôi khống chế sân bóng kia. Đấy. Thì dưới đó là có có anh yêu anh Kiên Hoàng Trung Kiên à anh Kiên uh, Dương Trung Kiên là là ừ, bê trưởng ấy thì cũng chiến đấu dưới kia có anh Thành anh Vương Thành và um, anh ờ, Thủy anh uh, Đông uh, là chiến đấu ở khu vực này đấy thì sau đó là B2 điều lên là anh Thi mấy lại một số anh nữa thì anh Thi và bị bị bắn tức là cũng bị Trung Quốc bắn ở cái chỗ bên trên là bị thương vào đây Thế là cái ngày hôm 18 chúng tôi mất nhiều nhất. À, cát, ông Cát điều quân liên là, là bị thương à. hết. Có nghĩa là cái hôm đầu tiên cái hôm hôm 17 ấy thì chúng tôi không ấy nhưng mà sang đến 18 là chúng tôi bắt đầu là là bị nhiều nhất. Bắn tỉa và bắn thẳng. Vâng. Chứ còn pháo thì chưa không không không bị. Pháo thì có mỗi một phát nó nổ ở dưới kia, còn sau nó nổ hết về dưới này. Nó cũng có một hai quả xiên H12 xiên qua đằng này đấy nhưng mà nó sang cái cái phần bên sau cái đồi này đấy thì còn chúng tôi là là cái cái rông này chúng tôi chạy thẳng xuống dưới kia là có đường hào xuống đường hào của chúng tôi đây đường hào là cao sâu một mét sáu chứ cơ nghĩa bằng đầu vâng đây là đoàn toàn đường hào đây à, vâng đấy bây giờ mà anh nhìn này bây giờ đứng xuống vẫn còn ngang, gần ngang đầu đấy Vâng, Đấy, có cần tôi đứng xuống mà xem Đứng được Vâng, đây tôi sẽ đứng xuống cho các anh xem Đây nhá Đây bây giờ mà còn gần ngang đầu Đây ạ Đấy Đúng là vị trí của anh ngày xưa đấy Đấy, tôi đây, tôi đây Đấy, cái hố bắn đây Đấy, thì tôi tôi ra đây để tôi còn theo dõi xem xét ở ngoài này có ai bị thương hay không để còn biết kịp thời để để đi băng bó và để lúc đó là, là, là cây cối là nó cũng um tùm như bây giờ cây cối nó nó nó nó, nó ấy hơn một chút nó quang hơn một chút vâng đấy nói rất là là là là, là ấy để, để, để giới thiệu cho tất cả mọi người biết rằng đây là cả một cuộc chiến rằng co rất là quyết liệt hai cái đường hào này à. tôi đi mấy chung quyên là